Xin chào toàn thể anh em thì à, quay trở lại với môn chơi tài xỉu thì à, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cách phân âm một tài xỉu chợ và làm cách nào là anh em có thể là nghe được những hột tài xỉu chợ này thì bây giờ là những cái hột tài xỉu chợ bình thường tôi đã để sẵn và ngâm nước muối đây và bây giờ tôi sẽ vớt những quân hột này ra và tôi sẽ chia sẻ cho anh em là nghe những hồ tài xỉu chợ này thì ờ, cần phải như thế nào thì anh em mới có thể là đạt được cái kết quả tốt nhất những cái hộp tài xỉu chợ này thì đảm bảo ba cái yếu tố thứ nhất là ngâm nước muối phải nổi thứ hai là anh em xoay đèn là những hộp tài xỉu chợ là phải trong suốt thứ ba là anh em là thử lâm châm là không được hít đây là tất cả những cái sân chơi từ bé hay là sân chơi lớn của anh em thì đều có cái câu là phải kiểm tra như thế đây là thử nước muối rồi cho anh em nhé đây là thanh nấm châm này lắp đĩa thì anh em nên kiểm tra anh em xoay xuyên qua được cái những cái đĩa này hoàn toàn là những cái đĩa bình thường quân hột này anh em nhìn những cái dòng hột tài xỉu chợ này là phải trong suốt như này anh em nhìn rõ không anh em nhìn này anh em nhìn rõ không lắp thì anh em cũng xoay này hoàn toàn là bình thường luôn không có dấu hiệu gì cả về hộp thì anh em phải cho lâm châm này thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em là phân âm những hộp tài chủ chợ này thì à, những hộp tài chủ chợ này nó có hai cái âm là anh em có thể phân âm được đó là âm chuông và âm xè thì như thế nào là âm chuông thì à, khi mặt nhất này úp xuống úp xuống là mặt lục này ngửa lên thì tạo ra một tiếng âm chuông thì tại làm sao nó lại ra một tiếng âm chuông thì anh em nhìn thấy trên cái mặt nhất này nó cái khoảng trống của nó rất là rộng khi mặt nhất úp xuống thì cái âm thanh của cái tiếng mặt nhất này nó sẽ tạo ra một tiếng âm của nó là tròn hơn và làm sao nghe tiếng của nó là như anh em mà nghe đài radio là anh em có thể phân biệt được tiếng âm chuông là nó như kiểu tiếng âm bát còn tiếng âm xe thì anh em có thể là phân âm như tiếng âm của chép thì tại sao đây khi nó chạm xuống đáy đĩa có nghĩa là tiếng âm cuối cùng của các mặt này chạm xuống đáy đĩa thì tạo ra những cái âm thanh như thế thì lúc đấy anh em có thể là phân âm và chuẩn đoán nó là tài hoặc xỉu thì như âm chuông là mặt nhất úp xuống này còn âm xe thì là mặt nục này úp xuống và mặt ngũ nếu xuống vì cái bề mặt của nó khi chạm xuống đáy đĩa thì nó tạo ra một tiếng rất là đanh thì khi mặt lục này mà chạm xuống đáy đĩa thì đồng thời mặt đất ngửa lên thì anh em có thể đánh xỉu thì tỷ lệ làm sao nó đạt được cho anh em là từ 80 hoặc là khả năng là lên đến 90 nếu anh em mà phân âm tốt thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em một vài ba tiếng và chỉ cho anh em như thế nào và làm cách nào để anh em có thể đạt được kết quả tốt nhất bây giờ tôi test cho anh em tiếng đầu tiên này thì khi vào sân chơi là anh em nhớ cho tôi là thứ nhất là mình làm quen được tiếng ồn của sân chơi thì khi mình làm quen được tiếng ồn của sân chơi rồi thì mình không bị lẫn được những cái tiếng âm chuông hoặc là tiếng âm xè hay là những cái tiếng va đập nghịch kịch thì anh em lúc đấy nó sẽ bị loạn và phân âm làm sao nó không được tốt đấy, như tiếng này thì là cái tiếng âm chuông của nó lớn thì đồng thời là có nghĩa là mặt nhất úp xuống đĩa và mặt nục ngửa lên thì anh em cứ đánh nục và đánh tài hoặc là đánh ngũ đánh tài tôi đánh hai cửa là ngũ và lục mời anh em xem tiếng đầu tiên này ba bốn và sáu tiếng thứ hai cho anh em này thì anh em nhớ cho tôi là mình vào cái sân chơi nào thì mình cũng cần phải nghe ngóng hoặc là mình làm quen đến những cái sân chơi đấy như tiếng này thì là tiếng âm xè của nó lớn hơn thì anh em cứ đánh xỉu cho tôi như tiếng này là tôi cũng chỉ khẳng định cho anh em từ 70 đến 80 phần trăm thôi mời anh em xem này một hai ba tiếng tiếp theo anh em này thì ờ, do anh em là một số anh em có gọi điện và chia sẻ tôi là anh em phân âm những hộp tài xỉu chợ này nhưng anh em chỉ đánh được chuẩn xác là 15 đến 20 phút nhưng mà càng về sau thì anh em thường thường là hay bị sáng thì ờ, lý do làm sao thì anh em chú ý nghe tôi tôi chia sẻ đây là những cái gì mà tôi biết thì tôi chia sẻ cho anh em thì thứ nhất là do cái tâm lý của anh em không được tốt bây giờ một số anh em nợ lần nhiều rồi ừ anh em vào anh em nghe ba bốn ờ, mười phút hoặc là 15 20 phút anh em đánh rất là chuẩn nhưng mà đánh càng về lâu càng về dài vì trong cái tâm lý của anh em lúc nào anh em cũng muốn thắng Đấy nên là anh em đánh sảng một hai tay cái tự nhiên tâm lý của anh em không tốt thì anh em sẽ lúc đấy anh em phân âm những hột tài xỉu trợ này anh em hoàn toàn là sẽ bị hay bị nhầm lẫn như cái tiếng này thì như thầy thợ à, tôi nói thật với anh em này tôi rất là kết những cái tiếng này ví dụ như tiếng này là âm xè của nó là rất là lớn nếu mà thầy thợ người ta đánh hết mình những tiếng bạc này thì âm xe nó lớn thì có nghĩa là mặt lục úp xuống đĩa và mặt nhất ngửa lên thì tạo ra một tiếng xè như đầu tôi đã giới thiệu anh em thì anh em cứ đánh cho tôi về xỉu những tiếng này nó lên đến khoảng 90 phần trăm cho anh em này mở anh em xem này một một hai tiếng tiếp theo anh em này những cái mặt mà ba mà mặt bốn mà nó chặn xuống đáy đĩa gần như hai cái tiếng đấy âm của nó là gần như là ngang nhau nên là những tiếng đấy anh em thích thì đánh thì đánh tài thì tài mà xỉu thì xỉu là tùy anh em như tiếng này thì nói chung là để mà phân âm hột tài xỉu chọn thì anh em những thầy thợ này thì là nó chỉ được khoảng 60 phần trăm thôi nếu anh em nào mà nghe tốt lắm thì nên khoảng 80 phần trăm thì như tiếng này thì tiếng âm chuông của nó à xin lỗi anh em tiếng âm xèng của nó là hơi lớn thì anh em có thể là đánh cho tôi là xỉu thì đánh nhỏ nhỏ tiền thôi cái tiếng này coi như nếu mà tôi thì tôi bỏ mời anh em xem này năm năm ba rất, rất là khó tiếng tiếp theo anh em này thì à, đơn giản là mình à, đánh như thế nào cái tâm lý mình phải tốt cơ thì anh em mới có thể là anh em phân âm được như tiếng này thì à, nói thật với anh em đánh 5 7 tiếng tôi test cho anh em nhưng mà tôi kết được hai đến ba tiếng tôi đánh chính xác luôn cho anh em luôn như tiếng này âm chuông của nó rất là lớn thì đồng thời là cái âm của thằng nhất là úp xuống đĩa thì tạo ra tiếng âm chuông thì mặt lục hoặc là mặt ngũ nó rơi vào khoảng 90 phần trăm mở anh em xem này anh em đánh cho tôi tất tay tiếng tài này cho tôi này 562 tại làm sao mà tiếng âm chuông nó lớn thì anh em xem đây nó có thằng nhị thì ví dụ như là thằng nhị nó chỉ chiếm một phần âm của của tiếng của âm xè thôi nhưng mà phần thằng 5 này và phần thằng 6 này thì nó chiếm hai phần thì tỷ lệ nó về tài của nó là cao hơn tôi tiếp cho anh em nốt tiếng cuối còn anh em nào xem qua video của tôi mà anh em muốn là học hoặc là muốn tôi chia sẻ cho anh em về kỹ thuật nghe như thế nào anh em không hiểu thì gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình còn ngoài ra thì à, anh em có thể tham khảo cho tôi tất cả những cái đồ chơi liên quan đến những đồ chơi công nghệ để làm sao anh em áp dụng được những sân chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa hoặc bài ná trên đây là toàn bộ những đồ chơi công nghệ như tiếng này kỷ niệm với cho anh em một tiếng bạc đánh tài cho tôi tất tay luôn những tiếng này anh em mà nếu mà là thầy thợ mà đang xem video của tôi thì thật sự với anh em đánh những tiếng này rất là kết mời anh em xem này đánh tất tay tài cho tôi này mời anh em xem này anh em nhìn cho 663 thì anh em xem qua video của tôi không hiểu chỗ nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho tôi hoặc kết bạn qua Zalo và nhắn tin cho tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em đây là những cái đồ chơi liên quan đến đồ chơi công nghệ như bài lá đấy, hoặc là những cái dòng máy đánh bài và bầu cua báo dung sáu mặt hộp tài xỉu báo dung không tan tất cả những mặt hàng hay là những cái loại đồng hồ đồ, đồ trang sức hay bật lửa nó sẽ hỗ trợ cho anh em ở những cái sân chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa hay là anh em có những cái phần mềm liên quan đến chơi về đá gà hay là game anh em cần những mặt hàng nào liên hệ trực tiếp cho tôi thì uh, tôi có hai cơ sở một ở bến xe miền đông sài gòn hai ở bến xe mỹ đình hà nội anh em nào gần có thể lên trực tiếp chỗ tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em tất cả những cái mặt hàng về những đồ chơi nào mới nhất năm 2020 đây tôi vừa nhập hàng về anh em có thể xem tham khảo tôi chia sẻ cho anh em và anh em xem video của tôi nhấn nút like đăng ký để tôi chia sẻ cho anh em tất cả những cái mặt hàng mới nhất để làm sao anh em luôn luôn cập nhật và cũng cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo